xin chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhé hôm nay em cô hoàn thiện được một số mẫu dao cho lên cho tất cả quý anh chị tất cả mọi người xem yeah. Dạ. em cô làm được mấy ngày rồi mấy hôm nay em mới về thì mới bắt đầu làm thôi quý anh chị ạ được ừ. làm được uh, mấy mấy con đưa lên cho tất cả quý chị tất cả mọi người cùng theo dõi nha đây là vỏ nha ờ, hôm nay có 9 con đã hoàn thiện rồi đưa lên cho tất cả quý chị và tất cả mọi người cùng theo dõi xem à, dao dao này thì em câu đã test hết rồi nhé quý anh chị nhé do là mình à, được nghỉ à, vài ngày cho nên là em câu à, tranh thủ làm ngày mai em câu đi gửi còn ngày kia là lại đi hội thao rồi quý chị ạ được nghỉ mấy hôm thôi lại chuẩn bị đi hội thao nữa rồi nên là em câu làm mấy con này trước và khi nào về thì em cô sẽ làm tiếp những con ờ, khác đây gồm có 9 con nhá quý anh chị nhá đây là mẫu dao ờ, to nhất mẫu dao to thì ờ, sẽ không làm lá chắn tại vì là lá chắn ở đây rất là khó chặt đó mẫu dao to thì em cô sẽ không làm lá chắn mẫu này thì một anh con đặt con này không lấy vỏ anh chỉ bảo làm mỗi cái cán và mài thôi không lấy vỏ còn à, mấy con trên này thì đều có vỏ hết nhá như, như con này đây đều có vỏ hết tôi bỏ con dao này là con cái này này con này là cô có đánh số thì cô ờ, sẽ tìm nó sẽ dễ hơn này này là cái vỏ này đó 1 2 3 4 5 có ba cái à, vỏ này cái vỏ này mà nó có nó bị à, một cái vết đen đen ở đây nhìn nó cũng có cái điệu đẹp của nó đó. đây là cái gỗ nó bị nứt nhé quý anh chị nhé nhưng mà không ảnh hưởng đến cái vỏ bao nhé tại vì cái này tô dán hết rồi nó rất là đẹp luôn nó có một cái nét như này nó cũng có cái hay của nó ba con mini và năm con ờ, loại 25 26 cm Đây, còn có 5 con và ba con mini này đấy hôm nay em cô làm nhiều nhất nhiều nhất từ trước đến nay rồi để dành được mấy hôm nay hôm nay cô mới quay đấy hôm nay mới quay cho tất cả quý anh chị xem con này là con dao to nhất này. loại to nhất luôn còn à, ba em này là ba em mini dài à, có con 19 có con 18 à, có con 20 đó con này thì em cô có làm cho nó một cái vòng đồng đỏ ở đây Con này dài 18 Rộng thì à, khoảng 4cm nha quý chị Khoảng 4 3,5 cho đến 4 Còn nếu mà nó rộng nữa thì nó rất là bầu, nó xấu Đấy. Bên này Con này là cũng Con này 20 Con dưới bầu bầu này là 18 con này 20 Đấy. còn con này thì cũng 20 con à, vỏ nó bị đen đen một vết đây vỏ cũng khá là chắc luôn khá là chật đấy nhầm mini rất là đẹp đấy quý anh chị nào mà có nhu cầu thì à, liên hệ zalo cho em câu nhá em cô sẽ để cái số zalo ở chỗ góc màn hình để cho mọi người tiện à, liên lạc với em cô đó hôm nay thì em cô cũng chỉ có mấy con dao và muốn à, đưa lên cho mọi người xem một chút như vậy thì mấy hôm nữa em cô lại nghỉ để đi uh, hội thao nữa nên là em cô sẽ làm đưa về đưa về nghỉ mấy hôm nay em cô tranh thủ làm mấy con à, gửi cho một số anh có à, đặt trước lúc mà em cô đang đi hội thao em cô không kịp làm á thì à, nay em cô mới làm xong và đưa lên video nhé con này là một cái anh ở dưới uh, uh, Cà Mau anh bảo làm một con 30 cho anh ấy thì uh, à, dao tất cả bây giờ dao tất cả các loại dao mà em câu hay làm á thì em câu đều chốt đinh ở chỗ cái vòng đồng đầu tiên này nhá nhưng mà mình sẽ lấy cái vòng này mình che mình lớp vào cho nên là mới không thấy thì nó vẫn giống như một con dao rất là bình thường thôi nhá quý anh chị nhá nó cán dao này thì dài 13 cm à 14 nhầm còn cái loại mini thì dài 12 còn cái loại ở dưới cùng này cái loại mà dao 25, 26, 27 này ấy, là tôi làm 10, 13 đó tôi cứ làm cứ như vậy có con thì nó sẽ bị ngắn hơn một chút và có con thì nó sẽ bị dài hơn một chút đó thì à, quý anh chị nào à, có nhu cầu à, mua cho gia đình mình những con dao thì à, xin à, vui lòng à, liên hệ cho em câu nhá để à, liên hệ zalo cho em câu để em câu à, Ờ, sắp tới em Câu sẽ cố gắng để làm hoàn thiện sớm nhất và cũng gần 2 tháng 9 rồi thì ở trên câu ờ, có lễ hội ngắm ruộng bậc thang rất là đẹp thu hút rất là nhiều ờ, khách đến để tham quan du lịch đó quý anh chị thì nếu mà quý anh chị nào có đi qua một căn trải thì nếu mà có được nghỉ ngơi thì hãy đi du lịch xem ruộng ở trên một căn trải nhá còn em câu thì mùng 2 tháng 9 chắc là em câu đi bán dao rồi đó mùng 2 tháng 9 thì em câu đi uh, bán dao rồi em câu không có ở nhà nữa đó thì uh, quý anh chị nào mà có nhu cầu mua dao thì uh, liên hệ cho uh, em câu nhá liên hệ zalo cho em câu nhá em câu sẽ để số zalo chỗ góc màn hình đây là lần đầu tiên mà em câu làm một con uh, câu đồng đỏ như này tại vì em câu cũng mua được một đoạn đồng đỏ về để làm cái lá chắn này đó quý anh chị cái lá chắn này thì uh, rất là khó làm và em cô cũng không có nhiều nên là em cô cũng chỉ làm cái loại 1 à, mm thôi một ly đó nên là em cô cắt ra một cái cắt thừa ra một cái đoạn ống ờ, đúng làm dao mini này luôn phim 19 đó quý anh chị để em cô làm cái con à, này làm thử một con thì nó cũng khá là đẹp đồng thì nó sẽ không chắc chắn như inox nhé và bây giờ thì em câu sẽ không làm đồng nữa nếu mà có loại mini này thì à, em cô làm thử một con này và một số con nếu mà đợt trước mua đồng vẫn còn hơn còn bây giờ thì đồng thì làm em thấy nó không không hiệu quả giống như là làm inox inox như này một thứ nhất là nó bóng này mình dùng nó không bao giờ bị gì và thứ hai là nó rất là chắc chắn đó, nó không bao giờ bị à, làm sao luôn cứng lắm luôn quý anh chị ạ cho nên là em cô sẽ làm inox chuyên làm inox thôi nó đẹp mà nó chắc chắn đó thì quý anh chị nào có nhu cầu thì à, liên hệ zalo cho em cô nha và bây giờ sắp tối rồi em cô à, chuẩn bị đi nghỉ và cô xin chúc tất cả quý anh chị tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình người thân nha em cô xin à, chào tạm biệt tất cả quý anh chị và tất cả mọi người bye